xưa đầy đưa họ trở về với cuộc sống đời thường cùng với việc tận tâm tận lực trong việc bảo tồn đạo mẫu đồng thầy đỗ thị an được ban giám đốc trung tâm đánh giá cao được thưởng nhiều bằng khen và giấy khen bản điện ngọc linh điện của thầy ngày một nối linh tấu hảo lức tiếng xa dần được nhân dân quanh vùng và các tỉnh lân cận biết đến chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lâu nhiệt để chào đón thành công kinh dân lên lòng tin bái hình thua thiên mẫu cử trùng thiên thiên công tử mở mẫu đại nhân thiên thiên phong chế đăng sẽ loạn ước đồng thôn quê đất phủ dày vân các thôn quê vào cửa nhà đi cải chân sao đó đánh giá hồ cung nhan sắc hát thương hình dung nhan sắc nghe hát thương nghe giá danh đổi một huệ thơm phun bì đã dây đà phật chiết ngàn hải ngàn ô nhiệt định ngưng giá thư tử nương chi tâm kim cương nhật chú yến tập phương tam vô ương vân cái bồ tát ma tát tam vô ương vân cái bồ tát ma tát tam vô ương vân sa la thầy giá để tam chú thiên ờ, cung thỉnh mời quốc mẫu để tam mê xích đất long nữ đền thoại chân nhang phần khẩn sinh nhân trường đệ tử tiền thành nhật đại kim đô phong khoảnh vắt nhân luân trực biên mãn tập phương tức nhật giá du lẫn ngàn tiêu giai chương nam mô hương cũng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cũng rằng bồ tát ma tát nam mô hương chúa mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên chúa về con chiều quy nô tiến dâng một bàn văn châu chúa tiến dâng văn chúa bà để nhất nhân tây thiên thánh nghe hóa vi thần quân phù bao trời coi trần giết bao phép hay biến hiền tơ mò ơn người đại đức từ bi Yeah, yeah. gần làm tôi anh anh lưng lưng lừng núi nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả. À, chính vì vậy mà vấn hầu vẫn được uh, suôn sẻ và rất là thành công. Thì ngày xưa khi hầu mẫu thì các cụ nhà ta cũng hát to và hầu thành tâm như thế này. À, chính vì vậy mà tôi muốn nói đã về với mẫu, về với mẫu mẹ của chúng ta thì dùng vất vả và gian lao đến thế nào thì uh, các con của mẫu vẫn cứ hoan hỉ phải không ạ? À, xin quý vị anh dành một tràng Thái Nguyên và tiếp theo sẽ là phần tham gia giao lưu của Thanh Đồng Bùi Vĩnh Hưng và chúng ta chờ một chút khi có điện